Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Tà Nung thành phố Đà Lạt, diện tích 1.474m2, có 1.024m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách Đà Lạt khoảng 17 km, gần ủy ban, trường học, khu dân cư đông đúc, giá 14 tỷ đồng. Đất Liên Hiệp Đức Trọng, diện tích 5.400m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách quốc lộ 20 khoảng 200m, tuần chợ, bệnh viện, khu dân cư đông, phù hợp phân lô, giá 40 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền hẻm đan kia phường 7, diện tích 101m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam và Đông Nam, đường ô tô, cách đường lớn 50m, xung quanh nhiều biệt thự, giá 1,8 tỷ đồng. Đất cao thắng phường 7, diện tích 86m2, sổ chung xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 3 km, cách đường chính cao thắng 10m, giá 3 tỷ đồng.